bạn lại hỏi về cái việc là thưa luật sư thật sự tôi vẫn chưa hiểu rõ ờ, tài sản chung vợ chồng là gì cả quý luật sư có thể phân biệt giúp tôi tài sản riêng là gì không khi cưới vợ khi sau khi cưới vợ chồng tôi có mua một chiếc ô tô nhưng đó là bằng tiền tiết kiệm của tôi vậy sau này khi ly hôn ờ, có phải chia hay không cảm ơn luật sư ờ, về câu hỏi của bạn về tài sản chung của vợ chồng ấy thì uh, theo quy định pháp luật ấy, thì tài sản hình thành uh, trong cuộc sống vợ chồng của cả hai thì ờ, đấy là tài sản chung trừ trường hợp được tặng cho riêng là trường hợp và trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận riêng đấy là tài sản chung hay và hay là tài sản riêng còn không có được thỏa thuận chung không có được tặng cho chung thì mọi tài sản hình thành trong hôn nhân thì đấy là tài sản chung của vợ chồng thì đối lập với tài sản chung thì đấy là tài sản riêng đấy tức là không có định nghĩa về tài sản riêng ừ. có tài sản có định nghĩa tài sản chung thế cái nào không không phải là tài sản chung thì là tài sản riêng đúng rồi vâng. theo cái đặc loại trừ thì không phải tài sản chung thì nó là tài sản riêng dạ vâng thì, thì đấy là cái cách nó phân biệt tài sản chung và tài sản riêng gì còn uh, sau khi cưới vợ có bạn có mua một chiếc ô tô nhưng đó là bằng tiền tiết kiệm của bạn thì tài sản này chia như không cái này tôi phải hỏi bạn xem uh, bạn sau khi cưới vợ mua ô tô chứ cái tiền đấy là nó, nó tiết kiệm uh, từ trước khi hôn nhân đi sau hôn nhân đột quỵ tiết kiệm này thì ờ, bên bạn đời của bạn vợ của bạn có biết được hay không nhưng mà về nguyên tắc ấy, thì những cái tài sản mà hình thành hôn nhân ví dụ như mua cái xe này mà nếu mà, mà, mà bạn không chứng minh được cái nguồn tiền để có được hôn nhân ấy, thì là nó cũng có thể là tài sản chung của khi ly hôn thì sẽ bị chia theo nguyên tắc chia tài sản chung thông thường trên thực tế những trường hợp như thế này của bạn ấy thì sẽ bị coi là tập trung không chứng minh được là tài sản riêng rất khó ừ. nên là sau khi ly hôn là việc chứng minh tài sản riêng là rất là khó chứng minh dạ vâng. nên là phải có chứng cứ rõ ràng <laughs>